xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình Và hôm nay mình sẽ làm video về các bạn build cái cấu hình máy tính livestream Thì thực ra thì có một số bạn hỏi mình về cái cấu hình máy tính livestream Đặc biệt là tựa game livestream các bạn là hot nhất hiện tại đó là PUBG chẳng hạn CSGO hoặc là tựa game khác offline mạnh mẽ nhất hiện tại Thì đối với các bạn muốn build được một cấu, cấu hình máy tính chơi game vào vườn livestream ấy thì nó không phải là rẻ đâu nó khá là tốn kém đấy các bạn nếu mà muốn chơi tốt được này những tựa game đó mà build được cấu hình máy tính là livestream được các bạn đã thấy là các game thủ livestream tất nhiên là những cấu hình máy tính bình thường nó vẫn có thể livestream được nhưng mà ờ, để mà livestream tốt và chơi game tốt được cái tựa game FPS đó nó đạt ở mức trung bình ấy thì cấu hình máy tính của bạn ấy phải đầu tư một cái khá là ok vì là khá là cao đó ví dụ như bây giờ tựa game ờ, đang hot nhất hiện tại đó chính là PUBG uhm, thực ra thì ờ, nếu mà PUBG để mà chơi game được ở mức bình thường ấy thì các bạn có thể là chọn những card màn hình 10 1050 1050 Ti là các bạn có thể chơi được nhưng mà để nó chơi tốt được và vừa livestream được thì các bạn phải nâng lên những card màn hình 1060 hoặc là 1070 1060 mà trong quá trình livestream ấy một không sao không mà trong quá trình livestream ấy chơi game PUBG ấy ở PUBG trên PC ấy mà livestream được ấy để đạt ở mức khung hình FPS cao ấy vừa chơi game mà vừa livestream ấy thì nó còn yếu các bạn ạ à. không ấy thì các bạn phải nâng lên một không bảy không thì nó chạy nó sẽ tốt vừa livestream và vừa chơi game cực kỳ tốt luôn ở các màn hình một không bảy không, dạ à, và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn về một website này để cho nó phân tích nó dễ dàng hơn được chưa thứ nhất là để livestream được thì các bạn nên chọn những con CPU 4 core 8 luồng được chưa đến đây thì các bạn sẽ phải chọn những CPU của dòng i7 rồi được chưa i7 trở lên rồi i7 hoặc i5 nhưng mình khuyến cáo ấy, các bạn nên chọn CPU i7 vì nó đầu tư nó hơi tốn kém một tí đấy các bạn đó nếu mà nếu mà xét về cái vấn đề livestream các bạn có thể chọn à, những con i7 ở đây các bạn chọn CPU 4 core 8 luồng nhá thì nó livestream nó sẽ tốt mình thấy là thế nó sẽ tốt tất nhiên là dòng i5 vẫn có thể livestream được được chưa đó nhưng mà để nó livestream ổn định mà nó uh, ờ, CPU không bị nhén tăng quá cao thì bạn có thể chọn con con con à, i7 được chưa? i7 6700 được chưa? nó rơi tầm khoảng 8 9 triệu đó hoặc là i7 77 7700K thì vi xử lý có K này nó hỗ trợ cho chúng ta ép xung nó không bị khóa ở số nhân được chưa nó, nó ép xung nó dễ dàng hơn thì cái này cho những bạn nào thích vọc máy thích nghịch được chưa rồi ok những CPU này CPU này là CPU vi xử lý Silex các bạn ạ các bạn có thể tham khảo website khác nhé đây là website mình dùng để check thông tin cho bạn đây là vi xử lý Silex Silex Silex đây là xử lý socket 151 nó được chưa tiếp theo là nó phải phù hợp với cái đời main của nó là main socket 1151 để, để nói về cái main thì các bạn có thể chọn main asus ở đây có rất là nhiều main main asus alok iabai msi là intel zbh được chưa amd ở trong này các bạn có thể chọn là socket 1151 thì ở đây là toàn là những socket ưu tiên cho thế hệ 1151 mới rồi dạng Salix, Calix đó các bạn có thể chọn à, ví dụ như main thế đầu người ta là main H170 dạ đó các bạn có thể chọn sau đó các bạn à, à có thể chọn là những main main thấp rồi main đời thấp không đời thấp của dòng 1151 à, ờ, nếu mà những đời main càng cao ấy thì nó sẽ có rất là nhiều cái tối ưu cho cái main của chúng ta và có rất là nhiều cái khe thiết bị mở rộng khe PCI ví dụ như ở trong cái bên này chẳng hạn thì nó có thể hỗ trợ hai cặp màn hình hỗ trợ 4 khe RAM đó rất nhiều nhiều cái uh, tiên tiến hỗ trợ đó các tùy các bạn chọn là gì dạng nó chọn main thì main nó chạy vừa với CPU là được đó phải không ạ tiếp theo là chúng ta sẽ phải BZ Bayview đến cái ờ, giam thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải chạy làm DDR4 rồi DDR4 hiện tại nó là khá là mắc nếu mà xét về cái hiệu năng DDR4 kit 8 g nó rơi tầm 1 triệu 9 được chưa đó 1 triệu 9 hoặc là của Gaki Gaki đó con thấy ở đây đó, thường là chúng ta sẽ phải thanh 8 g chúng ta sẽ phải ra là tầm ờ, khoảng 2 à, triệu rồi nếu mà giam ấy tùy từng loại đời giam nhá à, ví dụ như loại giam ddr 4 2400 MHz ấy thì nó rơi tầm uh, 2 triệu tư đi đó thì thường ấy thì các bạn muốn chơi tốt được cái tự game PUBG trên PUBG PC ấy thì mình khuyến cáo với các bạn là nên chạy 16 GB RAM được chưa chạy 16 GB RAM của uh, ờ, PUBG uh, PC được chưa 16 GB RAM thì nó sẽ chạy mượt mà nhá đó hoặc là các bạn có thể build đời main thấp hơn đời cấu hình main thấp hơn thì nó sẽ tốt hơn được chưa đó còn tiếp theo là chúng ta để xét đến với yếu tố đó chính là cái cặp màn hình cặp màn hình thì hiện tại có rất nhiều cặp màn hình ờ, như mình đã nói với các bạn đấy khi chơi game ấy, cặp màn hình nó sẽ là tối quan trọng trong cái vấn đề xử lý hình ảnh đồ họa của game được chưa đó Ờ, để mà chơi game mà không livestream được các bạn có thể chọn một cặp 10 1050 nhưng mà để mà vừa chơi game và vừa livestream được các bạn nên chọn 1060 1070 được thì các bạn chọn nên nên chọn 1070 thì nó sẽ không tụt FPS khi các bạn vừa lại livestream các bạn đã biết là khi chơi game ấy thì nó đang ngốn một phần dung lượng của cả màn hình rồi mà các bạn vừa livestream nữa nó lại ngốn cái cả màn hình của chúng ta một nửa một nửa một một tí nữa cho nên là vừa chơi game vừa livestream thì đôi lúc là nó sẽ bị tụt pf ở những khung hình mà nó xử lý cần độ xử lý cao ví dụ như khi các bạn nhảy từ trên máy bay xuống hoặc là khi các bạn có vụ nổ trong game hoặc là có rất là nhiều người nhảy trong một cái khu mà rất là nhiều bạn người bắn trúng rất là nhiều người ném bom phải không ạ và khi các bạn đang chạy xe chẳng hạn đó đó là những yếu tố mà nó ảnh hưởng đến cái fps của nó lúc đó nó sẽ bị tụt được chưa đó còn bình thường ấy thì nó vẫn cao tất nhiên là cạc 1050 thì nó vẫn có thể là vừa chơi game vừa vừa livestream được nếu bạn đặt cái mức setting nó phù hợp được chưa mức setting của nó phù hợp nhưng mà mình khuyến cáo với các bạn là nên chạy 1070 được chưa đó nếu mà đuối một tí có thể chạy 1060 bản 3 ghi cũng được được chưa thì nó sẽ tối ưu đó chỉ như này thôi đó có một số bạn là chơi bị nó không giật nó không mượt đây thì nó, nó do yếu tố đó các bạn lưu ý là cạc màn hình thì nó quan trọng nhất ở cái cái cái cái, cái chỗ nào các bạn cạc màn hình thì nó sẽ quan trọng nhất ở cái à, thứ nhất là cái băng thông bit của nó là bao nhiêu bit xử lý bao nhiêu bit đó cái này rất là quan trọng cái băng thông bit này càng cao thì tốc độ xử lý nó sẽ nó nó sẽ nhanh nha băng thông bit RAM nó cũng có cũng quan trọng nhưng mà cái bit này nó quan trọng hơn được chưa cái bit này quan trọng hơn và nhân Cura Cura Cura cái bóng bán dẫn đó đó rất là ờ, rất là quan trọng các bạn nên chú ý nhá đó đó là cái mức để chúng ta xét ờ, cái cấu hình của chúng ta và các bạn ờ, tùy các bạn chọn cái linh kiện máy tính nhá thì tùy các bạn chọn linh kiện CPU tản nhiệt các kiểu nhá đó các bạn qua đây các bạn có thể build được ừ, cấu hình thấp hơn ví dụ như một một một năm mươi chẳng hạn socket một một năm mươi hoặc một một năm năm được chưa đó hoặc là các bạn có thể cao hơn là socket ờ, hai uh, ngàn mấy được chưa? nhưng mà thường ấy thì anh em chạy à, z một một năm một ờ, còn bạn các bạn nào build cái cấu hình máy tính cao cấp ấy thì socket của nó bạn có thể lớn hơn được chưa? hai mấy hai không sáu sáu hoặc là hơn đó thì nó xếp CPU cao cấp chẳng hạn đó tất nhiên là khi các bạn làm về cái vấn đề này ấy, thì chơi game ấy, thì cặp màn hình nó sẽ tối quan trọng nếu bạn muốn chơi được độ phân giải 2K 4K thì bạn sẽ phải chọn những cặp màn hình 10 1080 1080 Ti thì dạng thì nó bạn mới có thể xếp tinh được đó, còn các bạn muốn chơi vừa chơi vừa livestream được độ phân giải 4K thì các bạn sẽ phải set up những cặp màn hình 1080 à, Ti hoặc là 1080 sli Li dạng là nối hai cặp màn hình lại với nhau đó được chưa đó thì các bạn có thể là chạy được tốt hơn còn bình thường ấy các bạn sẽ phải chạy 1070 trở xuống uh, ờ, 1070 trở lên à, 1060 trở lên là các bạn có thể là, là vừa chơi game vừa livestream được tất nhiên là 1050 vẫn có thể livestream được yeah. Đó à, các bạn hiểu chưa ạ đó mình chỉ xét à, qua thôi xét qua như này thôi là các bạn có thể làm biết được còn về nguồn ấy thì các bạn chọn nguồn phù hợp nhé thường là những cặp màn hình này các bạn có thể chạy nguồn khoảng 600W hoặc là 500W là có thể chạy được thường là 600W là các bạn có thể cân được à, những cặp màn hình này rồi còn nếu mà các bạn muốn lệnh SLI nâng cấp về sau ví dụ như SLE 1070 ấy thì hoặc 1080 hoặc 1080 Ti thì các bạn sẽ phải nâng cấp lên nguồn chuẩn bị nguồn những nguồn nâng cấp lên khoảng à, trên 1000W yeah. đó tất nhiên là khi các bạn nâng cấp những nguồn trên 1000W trở lên thì nó sẽ nó không phải là sử dụng cái nguồn nó sẽ không phải sử dụng hết cái 1000W đâu là nó tùy từng cái linh kiện ở bên trong ấy tùy từng lúc nó có thể sử dụng cái watt của nó cao hay thấp chứ không phải là các bạn cắm một cái nguồn một ngàn watt vào nó sẽ ăn của chúng ta một ngàn watt đâu ạ, không bởi vì là cái nguồn đó ví dụ như nguồn của mình là 600 watt nhưng mà cái linh kiện ở bên trong của mình ấy à, 600 watt thì cái nguồn linh kiện bên trong của mình ấy nó chỉ tiêu tốn khoảng 300 watt thôi chẳng hạn thì nó cũng chỉ tốn điện tầm khoảng 300 watt thôi còn cái nguồn đó nó có thể cân được lên đến 600 watt ví dụ thế chẳng hạn đó đó đó cả các bạn có thể build nhá tự build nhá đó nhưng mà cái yếu tố quan trọng nhất CPU RAM và card màn hình đó là những yếu tố rất là quan trọng để giúp cho cái hiệu năng của cái game đặc biệt là card màn hình các bạn cứ build cái cấu hình máy tính với cái card màn hình của nó bây giờ càng cao càng tốt cái game ấy nó chỉ là xử lý cái cái đồ họa xử lý cái đồ họa đấy các bạn xử lý cái hình ảnh đồ họa đó cho nên là nó cần thiết cho những cặp màn hình thực ra nếu mà để chơi game tốt ấy thì chip Pentium nó cũng có thể là chạy được chip Pentium G ấy được chưa nó cũng có thể chạy được nhưng kèm đó các bạn cần phải sử dụng cái card màn hình nó dạ nó card màn hình cũng của nó thì nó tùy thuộc nó sẽ phải phù hợp với từng đời main thường là đời main z 151 ấy thì nó sẽ phù hợp rồi nó không bị nghẽn của chai các kiểu rồi đó nó rất là phù hợp cho chúng ta tới này già Ờ, cả màn hình thế hệ mới thì các bạn có thể có rất nhiều cái à, cần phải cân nhắc nhưng mà về vấn đề nếu mà các bạn có mức đầu tư bình thường ấy thì các bạn có thể chọn những cặp màn hình 10 1050 1060 1070 rồi chạm 1080 mình ưa ừ, mình ờ, mình khuyến cáo với các bạn là nếu mà chơi game ấy thì bạn cố cố gắng cố gắng đập vào cả, cả màn hình 1070 rồi chạm đó 1070 thì nó vừa chơi game và vừa livestream đạt ở mức ờ, setting uh, cao ở 1080 thì nó sẽ không bị tụt FPS quá nhiều so với 1060 thực trạng đó rồi ok nhá cảm ơn các bạn đã xem ờ, video này các bạn có câu hỏi gì thắc mắc thì các bạn có thể để lại phần để lại bình luận ở dưới phần description của video nhé ok uh, video này không được quảng cáo cho bất kỳ trang web nào được chưa đó đây là chỉ là trang web để mình để đưa ra với các bạn để ừ, hướng dẫn các bạn cách setup cái cấu hình của bạn Được, ok bye bye các bạn